ấy con vậy các bạn có nghe không đấy đi đi xem thử con vậy đấy đấy con vậy dán mình coi coi vậy chuồng chim hôm nay mình uh, vô rừng keo mình kiếm củi nha các bạn ở đây ít có keo nó chết quá giờ mình tìm củi từ nãy giờ mà chưa có đây có mấy còi à nếu các bạn có xem mà ờ, nhớ bấm like và đăng ký kênh nữa What? rồi mình cũng đã chặt xong rồi bây giờ mình kiếm dây cột các bạn mình lấy dây thôi dây tuôn xe to các bạn ạ à. bó này chắc mình dắt không nấu đâu các bạn giờ mình phải làm sao giờ là chỗ to quá